Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa số kèo của mình thì ờ, hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em vào cái giải uh, ờ, ờ, U20 châu Á là vô tới vòng tứ kết rồi nha anh em và 8 đội vào vòng trong rồi. Thì um, trước khi mình vào nhận định trận đấu cho tất cả anh em thì mình đi về sơ lược những trận ngày hôm qua mình đã nhận định cho tất cả anh em đã thắng thua như thế nào. Thì ngày hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em đó là ba trận giữa trận U20 Ả Rập Xê Út và U20 Nhật Bản thì cái trận này mình cho tất cả anh em làm đội chủ nhà chấp 1,0,25 với kèo tài anh em mình kêu anh em mạnh tay vào kèo tài nhưng mà tới giờ ra sân thì U20 Nhật Bản chấp với cái mã kèo là 0,75 thì mình cho tất cả anh em nằm U20 Nhật Bản tại vì cái kèo nó ra với đưa cái đội hình ra rất là kỳ bây giờ mình cho tất cả anh em mà nằm U20 Nhật Bản và nằm mã tài thì qua anh em cũng đã hấp full cái trận à, U20 Nhật Bản này nha anh em và cái trận MU thì mình trên video nếu mà anh em nào đã xem thì mình đã nhận định mạnh trên video cho tất cả anh em là mình kêu anh em nên nằm MU và nằm tài trong cái trận này và anh em nào mà hồi tối trong nhóm nằm trong nhóm của mình á, thì anh em đã húp full cái dặn MU này với cái ba mã kèo nha anh em là MU hiệp chấp hiệp 1 với phải 0,5 và MU nguyên trận và tài của MU thì anh em đã húp full ba mã kèo riêng về cái kèo Juventus thì mình cũng đã nói với anh em là Juventus sẽ lấy lấy điểm lấy điểm trong cái lượt đi để à, lượt về Juventus sẽ có một cái trận đấu thoải mái nhất có thể thì tối Juventus mình dự đoán Juventus sẽ ăn tầm 1-0 đến 2-0 thì hồi hôm qua thì Juventus đã ăn với cái mã kèo là 1-0 nha anh em thì anh em đã húp full ba cái trận kèo này rồi thì còn bên cái kè, trận bên à, BLB húp lúa của mình nữa thì bên đó mình có nhận định cho tất cả anh em cái trận Roma thì mình cho anh em nằm Roma Roma ăn mấy mã kèo là 2-0 thì anh em cũng đã húp full cái mã kèo Roma nữa rồi và trận Arsenal thì mình cho mình anh em nằm đội chủ nhà Sporting thì anh em cũng đã húp cái mã kèo chỉ Botin nữa thì anh em qua nếu mà anh em nào nằm trong nhóm mình để mà đi theo kèo mình thì qua anh em đã ấm no luôn rồi nha thì còn những anh em nào à, đang chơi bên ngoài thì anh em cứ vào nhóm của mình sớm nhất có thể để anh em có thể nhận được những cái mã kèo thơm để anh em có thể về bờ sớm nhất và anh em đăng ký trang thì anh em mới qua vô nhóm của mình anh em chơi anh em mới có thể về bờ đúng cách thì à, Bây giờ mình sẽ vào nhận định à, cho tất cả anh em cái trận giữa U20 à, Iran và U20 Iraq nha anh em diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 17 à, giờ ngày 11 tháng 3 thì có 4 đội đi vào vòng trong là U20 8 đội nha anh em 8 đội đi vào vòng trong đó là U20 Iran và U20 Iraq thì trùng ngày 11 tháng 3 thì vào lúc 21 giờ có thêm một đội đó nữa là đội Uzbekistan và Úc nữa nha nè U20, u Uzbekistan và Úc nữa. Thì à, tiến vào phần thành tích của hai đội trong những trận gần nhất thì anh em thấy trong những trận gần trước thì anh em thấy bên phía Iran đang có cái phong độ cũng rất là tốt nha nè Iran đang có cái phong độ rất là tốt. Nếu mà tính trên mọi đấu trường luôn á thì U20 Iran đang có cái phong độ rất tốt nha. Trong cái chuỗi 6 trận gần nhất thì U20 Iran đã thắng hết 4 trận và để thua hai trận trước uh, Jordan và Úc trong cái uh, thì thua Úc trong cái lượt uh, uh, trong vòng bảng nha anh em vòng bảng thì thua Úc với cái tạm mã tỷ số là 3-2 thì uh, trước đó thì uh, Iran thắng ta với cái tỷ số là 1-0 và thắng Việt Nam với tỷ số là 3-1 còn bên phía Iraq thì anh em thấy Iraq trong cái phần dòng bảng thì Iraq đang có cái phong độ không tốt cho mấy nha anh em. Dòng bảng chỉ thắng được đúng Indonesia với cái mã tỷ số là 2-0. Và để thua trước Uzbekistan và để hòa trước Syria Syria thì ờ, rất là yếu nhưng mà Trung Quốc là để là Iraq là để hòa Syria với cái mã tỷ số là một điều thì Iraq này rất là phong độ rất là không tốt trong cái mùa giải hiện tại nha anh em thì anh em thấy cái phong độ trước đó của Iraq thì Iraq đã thắng được Kyrgyzstan cái tăng à trên giao hữu nha anh em và thắng được Tushina với ờ, cái mã tỷ số là 21 và thắng được Lebanon với cái mã tỷ số là 20 thì ờ, những trận đó thì ờ, U20 Iraq cũng có phong độ rất tốt nha thì mình nhận định hơi sớm nên chưa có cái tỷ lệ kèo cho tất cả anh em bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần ờ, tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra cho tất cả anh em luôn nha thì mình nhận định hơi sớm nên chưa có cái đội hình mình nhầm lẫn tí nha anh em chưa có cái đội hình chính thức cho tất cả anh em thì ờ, nếu mà anh em muốn xem đội hình thì mình sẽ cập nhật gần tới giờ bóng lăn mình sẽ cập nhật đội hình trong nhóm và mình gửi kèo trong nhóm luôn thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này đây đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này là U20 Iran đang chấp với cái mã kèo là 0,75 thì à, tài xỉu chỉ có hai thôi anh em và hiệp 1 thì U20 Iran chấp với cái mã kèo là 0,25 và tài xỉu 0,75 thì cái trận này mình không cho tất cả anh em nằm mã tài xỉu nhưng mà anh em cần nên nằm đội à, Iran đang chấp với mã kèo 0775 nha thì tại sao mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo Iran chấp 0775 thì anh em cũng thấy cái thành tích trong những trận gần nhất thì Iran đang có cái phong độ rất tốt vì Iran với Hàn Quốc trong những cái mùa giải này được gọi là ứng cử viên vô địch uh, ờ, U20 châu Á năm nay. Thì bởi vậy mình khuyên anh em nên nằm đội Iran chấp với cái mã kèo 0,75. Còn những cái mã kèo gốc á, kèo gốc thì hiện tại nó chưa có cả chưa có tỷ lệ kèo gốc cho tất cả anh em tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên nó chưa có cái tỷ lệ kèo gốc thì vào ngày mai sẽ có cái uh, vào ngày mai nó sẽ có ờ, đội hình chính thức và nó có cái kèo gốc mình sẽ cập nhật cho tất cả anh em một cái tỷ mã kèo gốc cho anh em trong nhóm để anh em có thể ờ, đánh những cái mã kèo gốc này kèo gốc của U20 này nhiều khi anh em đánh nó rất là dễ ăn hơn những cái mã kèo trận luôn nha thì đó anh em nào mà đang xem được cái video này thì anh em cứ nằm cái mã kèo U20 Iran chấp cho mình tài xỉu thì anh em chờ vào trận đấu xem nó đá như thế nào và cái đội hình như thế nào rồi anh em hãy vào cái mã tài xỉu lúc đó mình sẽ cập nhật trên ờ, nhóm trực tiếp cho tất cả anh em thì đó là cái phần nhận định của mình về cái trận giữa U20 Iran và Iraq thì anh em nào mà đang xem á, nếu mà anh em còn đang chơi bên ngoài thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho mình ngay tại tại vì sao mình kêu anh em à, liên hệ cho mình vào nhóm để anh em đăng ký trang chơi thì anh em cũng biết rồi anh em chơi ở ngoài nó có cái sự bất tiện của anh em anh em không có à, lợi thế anh em chơi trang anh em rất là lợi thế giống như cái kèo này đây mình cho anh em xem lại cái mã kèo luôn nha đây cái mã kèo nó là 0,75 nhưng mà hai thằng này là giống như nó ra cái mã kèo này giống như là thằng Iran là chỉ nhỉnh hơn một chút thôi anh em anh em có thể vào trận đấu anh em chờ anh em có thể chờ được nha nếu mà anh em chơi trang cái này là mình đang phân tích về những anh em chơi trang nó có một cái lợi thế như thế nào anh em chờ ra sân đá 10 phút 15 phút không có bàn thắng kèo nó sẽ thuộc chúng 0,25 hoặc 0.5 lúc đó anh em vào nếu mà Iran ăn một trái anh em ăn đủ tiền anh em ăn nguyên kèo đủ kèo còn nếu mà anh em chơi ở ngoài nhiều khi người ta đưa cho anh em là qua thầu qua cò nha thằng cò nó đưa anh em 0,75 mà anh em ăn 8 còn anh em vào kèo một trái cho anh em ăn đủ đó sau còn ngoài cho anh em kèo vậy anh em chỉ đánh anh em vô vậy anh em chỉ có à, con đường anh em thiệt thôi chứ anh em không có đường nào anh em lợi bởi vậy mình khuyên anh em vào nhóm mình đăng ký trang anh em sẽ có một cái lợi nhuận của anh em và anh em sẽ có một cái mình kêu bằng cái gì ta anh em sẽ có một cái đặc quyền của anh em là anh em muốn lựa kèo nào anh em vào thì anh em vào đó anh em muốn loại kèo giờ nào anh em loại anh em muốn đánh rung giờ nào anh em đánh ăn thì anh em rút uh, về uh, tài khoản trực tiếp trong vòng một phút nạp thì trong vòng 30 giây anh em vừa bắn cái rụp tài khoản lên điểm cái rầm liền đó thì anh em nào mà cứ quan tâm thì anh em cứ liên hệ qua trực tiếp qua Zalo của mình là 0937 072 613 hoặc là Telegram cày bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình và đăng ký trang chơi luôn nha. Thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận U20 Iran và Iraq